Hello, xin chào toàn thể tất cả anh em nhé Quay lại bên cơ sở của bên uh, Lộc Phát Tài ngày hôm nay à, Tiếp tục làm uh, vài cái video clip ha, nói về bầu cua Đấy, thì uh, năm 2021 này bắt đầu sắp tới rồi Thì tất nhiên đó, nhiều anh em chơi như bầu cua, tài xỉu hay là bài lá hay là bất kể chơi những cái sản phẩm gì đó, liên quan đến cơ bạc nghiệp để hãy liên hệ với mình qua Lộc Phát Tài số điện thoại 0786 01 124 hoặc là 0786 04 124 nha sẽ gặp trực tiếp mình đó, hoặc là gặp những nhân viên chuyên về tất cả các loại bộ môn cho anh em chỉ và tư vấn cho anh em 24 7 nha đấy thì anh em xem đồng thời nhớ xem hết cái video của bên cơ sở mình đó xem hết video các anh em mới hiểu được ha những cái sản phẩm nào các anh em cần chơi hoặc là những sản phẩm nào các anh em à, tham khảo thì anh em cứ xem ha video mình thì trên kênh thì rất chi là nhiều trên YouTube đấy thì anh em à, nhớ xem hết video nhé đồng thời mình xin nói nè anh em nào chơi ví dụ như không bịp làm những hộp 5 năm đấu trường chống thầy thợ bên mình đều cung cấp cho anh em nha từ A đến Z luôn đó hộp thì bao đẹp cho anh em luôn đó cực kỳ là giá rẻ luôn anh em nha đó ưu đãi của năm 2021 này bên mình ưu đãi cho anh em rất nhiều anh em miền Tây đã lấy hộp của mình ha bất kể tài xỉu hộp bo ha, hột bo nè nhảy đều này lắc cái nè đó hột tắt âm đĩa hai chiều hoặc là nắp thâu thùng camera đều cung cấp cho anh em nhé thì hôm nay Lộc sẽ làm một cái bầu cua có nghĩa là bầu cua chạm hộp báo rung anh em nhé đó miếng dán chạm hộp bầu cua báo rung thì trên mình thì mình sẽ lắc lại một thùng bầu cua nào đi à, đây là bên mình bầu cua mà đây à, lắc lại là mình bóc ra bao ống hộp gì mình sẽ xong rồi mình sẽ giới thiệu qua cái chấm đi à, cái chấm chạm hột đó là gọi là miếng dán chạm hột đó nè đó là mình sẽ chạm vào trong cái ba hột bộ cua này và cái cách đánh như thế nào thì anh em hãy theo dõi nhé đó trước tiên đây là cái miếng chạm hột ha trên tay của mình là là ba miếng chạm hột nha anh em nha ba miếng chạm hột đó ba miếng chạm hột mình sẽ để sẵn ở đây và nó sẽ kèm theo một thứ nhất là bộ máy ha bất kể chơi gì nó phải có máy móc mới chơi được anh em nhé không có máy móc thì không chơi được một là máy báo rung hai máy bắt sóng đó có nghĩa là nó sẽ bắt qua cái miếng chạm hụt này và nó sẽ báo về cho anh em để anh em biết được ha nó ra con gì con gì đó là anh em có thể đánh tuyệt đối luôn nha và cái thứ hai anh em không chơi mà cầm máy được thì anh em có thể làm vào những cái chiếc nón ha đây là chiếc nón của mình mình đã làm sẵn rồi tí nữa mình sẽ đội chiếc nón này lên và mình sẽ đánh cho anh em xem được cái hiệu quả của miếng chạm hụt à, miếng dán chậm hột bầu cua này là như thế nào ha nón thì bên mình cực kỳ là nhiều luôn anh em nhé bất kể anh em chỉ cần chụp mẫu nón là mình sẽ làm cho anh em ha từ anh Z luôn Đó, bao cho anh em luôn anh em nhé đấy rồi thì mình sẽ đội nón đánh nha chứ còn cầm cái này đánh thì nó ấy quá à, cái thứ hai nữa nếu như sòng anh em chơi có thể là như là có tan được thì anh em sẽ chơi những cái dòng sọc chip sáu mặt báo rung này nó sẽ báo cho anh em về sáu mặt ha đó đây là dòng chip số mặt này chip số mặt này thì không lại gì cho anh em rồi nhưng mà nó có tan anh em nhé nó phải nhắm được chơi được mình chơi được ha đó rồi bây giờ mình sẽ chạm ha anh em nhé mình sẽ chạm à, ba mặt bầu đi ha mình sẽ chạm vô ba mặt bầu đi ha trước tiên mình sẽ lấy một miếng đó giết nhẹ để sẵn đầu tay anh em nhé khi vào xong người ta anh em chạm được ba hột á, thì anh em chạm còn anh em chạm được một hột á, thì vẫn được thôi nha đó bất kể ha anh em cứ thả xuống rồi đến cuối cùng đó cái miếng chạm hột này cực kỳ đơn giản thôi anh em nhé anh em chỉ cần à, chép sẵn lên tay này nè để sẵn lên tay thủ một miếng hai miếng gì đấy đó đi vào xong anh em là cầm hộp lên chạm như mình vậy ha xong rồi đó sẽ bình thường thôi anh em nha đó rồi và các anh em có thể lắp bất kể người ta lắp cái gì thùng hay là thâu hay là bất kể thau nhôm hay thùng gì bất kể luôn anh em nhé người ta sẽ lắc cái gì kệ người ta quan trọng mình chạm được hột là mình chơi được anh em nhé đó mình sẽ bọc cái rung này vào trong người nha mình phải đặt lên rồi bọc cái rung này vào trong người đó mình sẽ đợi nón và mình đánh cho anh em xem nhé rồi tiếp tục mình sẽ đổi cái nón này vào mình sẽ đánh cho anh em xem đó nguyên lý của nó các anh em chạm mặt bầu thì tất nhiên các anh em sẽ đánh về con cua cho mình nhé. chạm mặt bầu sẽ đánh về con cua đó rồi bây giờ mình đã chạm được ba miếng vào mặt bầu hết rồi anh em nha mình sẽ đánh cho anh em xem rồi mình lắc mạnh vô tư đúng không anh em đó như cái này đó trong người mình máy không báo rung anh em nha máy không báo rung thì, thì khẳng định với anh em trong này nó sẽ là không có cua đó, các anh em tin rằng trong này nó sẽ là không có cua đó nếu mình dở ra có cua một mình định 10 cho anh em luôn nếu như anh em lên đây mình test sản phẩm đó mình sẽ chỉ cho anh em nếu như sai một mình định 10 cho anh em nhé đó dở này đúng anh em đó cá bầu nai không có cua tiếp này mình sẽ làm cho anh em lắc 5 cái thôi này nha lắc 5 cái thôi không cần lắc nhiều đúng không hàng chuẩn tuyệt đối không cần nói nhiều đúng không anh em đó hàng chuẩn tuyệt đối không cần phải nói nhiều đó như cái này máy cũng không báo rung anh em nha theo như mình máy đã không báo rung không báo rung thì cây này tất nhiên là, là không có cua đúng không anh em đó, không rung là có nghĩa là không cua thì ngoài cũng cua ra cái này bắt hết bắt hết con cua đi về những con khác ha bầu nai tôm cá đó, bầu nai tôm cá thì đấy các anh em đi ném cua ra thôi ai đánh cua thì các anh em bắt đúng không đó bầu nai tôm cá ha tôm cá có đủ đúng không thì anh em bỏ lấy tiền của người ta đi thì các anh em ăn được cả lãi lẫn lời đúng không đó chứ không có mất mát gì hết rồi như cái này như cái này máy cũng không rung anh em nhé đó cua này nó nấp mẹ rồi đúng rồi nè cua nó núp rồi thì tất nhiên mình sẽ dở nhanh luôn đó cái này thấy không không có cua luôn đó, lắc mạnh cỡ nào lắc luôn anh em nhé anh em lắc vô tư luôn đó, như cái này theo như mình máy trong người này chưa rung anh em nhé chưa rung đó, thì không có cua rồi cua chắc nó đi mà cao rồi anh em nhé ừ. rồi như cái này máy bắt đầu về cua đã về rồi anh em ha nó đi du lịch nó về rồi thì cái này khẳng định với anh em hồi nãy giờ năm sáu cây không có cua rồi đúng không thì bao nhiêu đây các anh em tất tay hết việc cua cho mình cái chén này luôn à, như cái cây này các anh em cũng hết việc cua đó bao nhiêu hết về cua luôn đó cái gì không biết cũng hết về cua đúng không cua gà tôm đúng không anh em ok chưa rồi mình sẽ làm hai cây nữa thôi anh em nhé làm hai cây nữa thôi rồi như cái này máy bắt đầu không rung anh em nha đó cua đã đi tiếp rồi anh em nha máy không rung thì cua không có đúng không dở nhanh luôn hai bầu một nai đúng không rồi tiếp này cây cuối nha đó các anh em người ta lắc gì kệ người ta đúng không người ta lắc gì kệ người ta quan trọng là máy báo rung hay là không rung thôi đó như cái này máy không rung thì các em khe cho mình gà nai hoặc là tôm cá gà nai tôm cá ai đánh cua bắt hết cua đi về những con khác đúng không cây cuối cùng luôn khẳng định đó các anh em không gà tôm cá có đủ đấy thì mình chỉ test sơ qua những sản phẩm này thôi tại vì video mình không có thể nào mà quay ờ, một tiếng hai tiếng cho anh em xem được đúng không anh em đó mình chỉ làm sơ qua để em có thể tham khảo ấy thì các anh em muốn thắc mắc những vấn đề gì ha hoặc là muốn chơi những sản phẩm nào các anh em hãy liên hệ số điện thoại 0786 01124 hoặc là 0786 041224 nhé đó và đồng thời anh em xem đăng ký kênh ủng hộ cho bên mình nhé đấy và chúc anh em năm 2021 này thành công này về bộ môn tất cả các loại đồ chơi luôn chúc anh em nhé chào anh em